thì có hướng chính là hướng đông bắc nha phía quý vị phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là um, Tây Tứ Trạch nha Và đây là căn nhà với thiết kế một trệt và hai lầu như quý vị Với à, nhà mình thì được gia chủ là tặng full nội thất và đầy đủ hết nha Thì à, căn nhà chúng ta là đang được nằm trên khu vực vị trí tọa lạc ngay à, trục đường của đường uh, Thống Nhất thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh Và với một căn nhà xây mới và sổ hồng riêng Và với thiết kế là hai phòng ngủ lớn và ba nhà vệ sinh nha quý vị với à, tặng full nội thất đầy đủ hết luôn rồi gia đình khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách ba ly về ở thôi không cần phải sắm sửa nữa nha quý vị một căn nhà đã được gia chủ là trang trí nội thất full à, đầy đủ hết cho căn nhà mình và đây là khu vực vị trí con đường của nhà chúng ta này con đường này thì rộng lên đến khoảng um, 3 mét nha quý vị và căn nhà chúng ta thì cách hẻm xe hơi chừng cỡ khoảng 10 đến 15 mét thôi đấy với à, căn nhà mới và con hẻm này thì một mặt uh, tiền nên là nhà mình rất, ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha quý vị. Nhà xây dựng một trệt và hai lầu với hướng chính là hướng um, Đông Bắc và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ kèm theo gia đình mình nha. Với à, căn nhà xây mới và sổ hồng riêng cũng là thiết kế rất đẹp và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá là chỉ với là 3 tỷ 800 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị. Một căn nhà với là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 8 mét rưỡi nha quý anh chị. Rất là đẹp và thiết kế tặng full nội thất đầy đủ gia đình mình từ những tivi cho đến tủ lạnh và máy giặt cũng như là bàn ghế và giường tủ bàn trang điểm kệ để tivi đầy đủ hết rồi. Đấy và nhà chúng ta thì được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và được gia chủ làm bốn cánh này quý anh chị. Đây và căn nhà mới thiết kế đẹp và tặng full nội thất nha. Nhà mình thì có hai phòng ngủ rất là lớn và rất là rộng luôn Và với giá bán thì chỉ có 3 tỷ ờ, hơn một xíu thôi Và còn thương lượng ờ, mạnh cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí nha Nhà này thì có giấy tờ hoàn công cũng là đầy đủ hết gia đình mình rồi Mua bán công chứng sẽ được ờ, gia chủ bao sang tên Và hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60-80% giá trị căn nhà nha quý vị Một... Uh, Mẫu nhà phải nói là thiết kế theo cách hiện đại và rất đẹp, được gia chủ là tặng phong nội thất để đủ kèm theo gia đình mình. Thì những ai đang à, quan tâm và những ai đang có cái mức phần khớp khoảng hơn 3 tỷ đồng và mua cho mình một căn nhà ở quận Gò Vấp và sở Hồng Riêng thì à, căn nhà này phải nói là rất đẹp và tuyệt vời xây dựng với hai lầu và có ba nhà vệ sinh và hai phòng ngủ nha quý vị những phòng à, ngủ thì được gia chủ thiết kế với phòng bát tơ phòng lớn rồi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 thuận tiện cho mọi gia đình mình chúng ta di chuyển xe và đi lại về những các cái khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú. Và di chuyển về những các cái khu vực trung tâm thì rất là thuận tiện nha quý vị. Và khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có những các cái tủ này. Tủ này thì à, được gia chủ à, làm những cái chất liệu gỗ à, cam xe và thiết kế rất đẹp nha. sơn màu sơn lên rất là tuyệt vời và xanh và trắng vàng có nha quý vị. Dạ, với căn nhà là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 8 mét và sổ công nhận đủ luôn và à, vị trí căn nhà mình thì ngay um, trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị nha quý vị. Đây là toàn bộ những các thiết kế và khu vực bên dưới tầng trệt của căn nhà mình. Và tiếp đến thì em sẽ mời tất cả quý vị và mọi người khách hàng chúng ta di chuyển lên khu vực bên trên nha. Thì căn nhà này có hướng chính là hướng đông bắc nha quý vị, phù hợp cho những ai thực mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha.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 Đấy, với à, căn nhà thì đã được gia chủ đã tặng full nội thất đầy đủ hết cho quý vị mình. Những ai đang xem và theo dõi cũng là quan tâm đến căn nhà này và muốn sở hữu ngay cho mình thì hãy nhấc máy và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại ở bên à, góc trái màn hình nha quý vị để đi xem và gặp trực tiếp thắng để à, xem và tham quan cái căn nhà này với sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán thì được gia chủ là công chứng à, sang tên à, trong ngày luôn nha quý vị và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những ai à, à, có cần nhu cầu vay vốn thì à, chủ nhà sẽ hỗ trợ vay vốn luôn cho gia đình mình lãi suất cực kỳ là thấp luôn nha quý vị Đấy, và bên trên đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ số 2 và có khu vực để máy giặt và ban công khu vực đường trước của căn nhà mình này phơi đồ này đấy với à, để máy giặt và phê đồ khu vực đường trước của căn nhà nhá. Với tặng full đầy đủ tất cả nội thất kèm theo rồi. Gia đình mình khách hàng mình chúng ta mua thì chỉ việc là sách ly về ở thôi. Với một mẫu nhà thiết kế nhỏ xinh xắn và sổ hồng riêng và đang có giá bán là chỉ với giá là 3 tỷ 800 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị. Phòng vệ sinh thì à, khá là rộng này. Tuy là từng lầu nhưng mà có một phòng ngủ nhưng mà cả phòng ngủ lớn nha quý vị, phòng ngủ master Đấy cho những à, vị khách hàng nào à, mua về đây cho con em ăn học và cũng như là sinh sống lập nghiệp ở trên thành phố thì rất là dễ dàng và thuận tiện luôn rồi. Một căn nhà sổ hồng riêng và thiết kế mới đẹp full nội thất. Đấy, với giá bán thì chỉ 3 tỷ 800 triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị.